một chiều bác đến thăm cha chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa biển phan thiết đêm đêm sóng hát khúc tiếng đưa lưu luyến bên nhà rồng biển muôn đời hát hoài nỗi nhớ mong